Thần dừa càng ăn vào buổi sáng, da sẽ trắng mịn, hồng hào. Chẳng cần tốn tiền triệu đi spa, da rẻ sẽ trở nên càng bóng, sáng mịn nhờ chăm chỉ ăn thứ này vào mỗi buổi sáng. Không chỉ riêng con gái Việt Nam mà ngay cả phụ nữ Á Đông, ai cũng ao ước sở hữu một làn da hồng hào trắng mịn. Thế nhưng, thay vì bỏ ra một khoản tiền lớn để tu bổ nhan sắc, bạn cũng có thể làm được điều đó hiệu quả ngay tại nhà nếu sử dụng thường xuyên những loại thực phẩm gì đây. một Trứng gà Trứng gà từ lâu được xem là một loại tiên dược, nó không chỉ được biết đến với thực phẩm bình dân, giá rẻ, giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng sức đề kháng, mà tinh chất tự nhiên, giàu hàm lượng protein, vitamin B có tác dụng hỗ trợ làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa, giảm thâm nám cực kỳ tốt. Vậy nên, thay vì mỗi sáng ăn một bát phở, bạn hãy bổ sung từ 1 đến 2 quả trứng gà, có thể luộc, hấp, chiên, ốp la cũng đều thơm ngon hấp dẫn. 2. Nước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 với vị ngọt chứa nhiều vitamin, collagen, giàu chất xơ, khoai lang được xem là thần dược, vừa có tác dụng làm đẹp da lại hỗ trợ giảm cân, đánh tăng lượng mỡ dư thừa hiệu quả. Hơn nữa mỗi ngày nạp một củ khoai lang sẽ góp phần cải thiện sức khỏe, điều hòa lưu thông mạch máu, ổn định đường huyết cực kỳ tốt. Với món này bạn có thể chế biến chúng thông qua luộc, hấp, nấu chè, nấu canh, tuy nhiên cần hạn chế sử dụng các món chiên nhé. Bạn vừa xem xong video Thần dừa càng ăn vào buổi sáng da sẽ trắng mịn hồng hào. Lấp đầy sẹo rỗ lâu năm chỉ bằng một vỉ vitamin E có giá hơn chục nghìn đồng. Nếu bạn đang phải đau đầu vì sẹo rỗ đầy mặt mà không biết làm thế nào để xóa sạch chúng, hãy tham khảo ngay công thức dưới đây. Sẹo rỗ, sẹo lõm hình thành do nặn mụn hoặc thủy đậu, không chăm sóc cẩn thận khiến da bị tổn thương, để lại những lỗ nhỏ sườn sùi trên da. Tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại gây mất thẩm mỹ cho gương mặt. Với cách làm đơn giản và nguyên liệu rẻ, dễ kiếm như thế này, bạn hoàn toàn có thể đánh bay khuyết điểm đó và để làn da nhanh chóng trở lại mềm mại và sáng đẹp. Nguyên liệu chỉ bao gồm một vỉ vitamin E, chúng được bán rất nhiều tại các hiệu thuốc hoặc cửa hàng mỹ phẩm. Cách thực hiện Bước 1 Đầu tiên, bạn làm sạch da với sữa rửa mặt để loại bỏ hết bụi bẩn, bã nhờn tích tụ cả ngày. Sau đó bạn pha loãng mùi với nước ấm, nhúng bông tẩy trang và thoa đều lên bề mặt da bị sẹo. Bước 2 bạn đun sôi một nồi nước bao gồm tía tô, gừng, chanh rồi thực hiện sông mặt. Điều này giúp tăng cường quá trình lưu thông máu, kích thích tái tạo da mới, đồng thời đào thải sạch mọi cặn bẩn, tiêu diệt vi khuẩn nằm sâu trong các lỗ chân lông. Tuy tốt là vậy nhưng bạn chỉ thực hiện 2 đến 3 lần một tuần, không lạm dụng nhiều. Bước 3. Trích lấy dung dịch bên trong viên nang vitamin E rồi thoa đều lên mặt một lớp mỏng, massage nhẹ nhàng cho dưỡng chất thấm sâu, góp phần cải thiện độ đàn hồi của da. Bước 4 để qua đêm và sửa lại vào sáng hôm sau, dùng mỗi tối trước khi đi ngủ để đạt kết quả cao nhất. Công dụng Vitamin E có khả năng thúc đẩy tái tạo tế bào, hỗ trợ sản sinh collagen, thắt chặt cấu trúc da, giúp thu nhỏ, bùi đắp các lỗ sẹo một cách an toàn và hiệu quả. Lưu ý, trong khi sử dụng công thức này, bạn không nên dùng thêm bất kỳ loại kem đặc trị nào nữa. Tùy thuộc vào cơ địa mỗi người và phạm vi vết sẹo mà thời gian sẽ nhanh chậm khác nhau, đòi hỏi sự kiên trì. Bên cạnh đó, hãy bổ sung thực phẩm chứa nhiều vitamin E như khoai lang, đu đủ, xoài, bông cải. Bạn vừa xem xong video, lấp đầy rượu rũ lâu năm chỉ bằng một vỉ vitamin E có giá hơn chục nghìn đồng. Da trắng lên hẳn ba tông mịn màng, muốn đen lại cũng khó nhờ nằm lá tía tô. Thay vì bôi kem suốt ngày mà hiệu quả chẳng ăn thua là mấy thì bạn hãy tắm với lá tía tô như thế này nhé. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có làn da trắng mịn hoàn hảo, do đó bạn đừng vội tự ti với nước da ngăm đen, sạm màu của mình mà hãy thay đổi chúng bằng cách chăm sóc đơn giản như hướng dẫn dưới đây. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm rau tía tô, một thìa muối trắng, một quả chanh tươi. Cách thực hiện: Đầu tiên, bạn rửa sạch rau tía tô để loại bỏ hết bụi bẩn, đất cát bám bên ngoài rồi cho vào nồi đun cùng một thìa muối. Đến khi sôi, bạn để thêm 5 phút nữa cho tình chất tiết ra hết rồi mới tắt bếp. Đợi nguội bớt thì vắt chanh vào, cho cả vỏ nữa nhé. Cách tầm trắng với lá tía tô Bạn làm mềm da với nước ấm trước giúp làm thoáng lỗ chân lông, tẩy sạch kết trên người, tác nhân gây cản trở dưỡng chất thấm sâu. Tiếp đó bạn trà đều miếng chanh lên vùng da chai dần, thâm sạm nhiều khuỷu tay, đầu gối, mông, nách. Điều này sẽ giúp làn da trắng đều màu hơn rất nhiều đấy. Vớt lá tía tô trà khắp người trong khoảng 10 phút, Nhúng khăn sạch vào nước sau, xoa đều lên. Thực hiện quá trình ủ trắng 5 phút nữa rồi tắm lại với nước. Thực hiện 2 đến 3 lần một tuần, chỉ sau một thời gian ngắn bạn sẽ cảm nhận được làn da trắng lên bật tông như thế này. Công dụng Rau tía tô được coi là thảo dược trong đông y, chúng có tác dụng cải thiện sắc tố melanin gây đến sạm cho da, dưỡng trắng an toàn. Ngoài ra, tắm theo phương pháp này còn giúp da đào thải hết độc tố bên trong. Do đó bạn sẽ không chỉ hài lòng về ngoại hình mới mà còn cảm thấy cơ thể khỏe da, sảng khoái bội phần. Chúng kích thích tái tạo tế bào mới để lùi sự mệt mỏi trong người da ngoài tương tự như hình thức sông hơi vậy. Với một nắm rau rẻ bèo được bán đầy ngoài chợ và công thức thực hiện cũng rất đơn giản, tại sao bạn không tranh thủ làm luôn ngay hôm nay nhỉ? Bạn vừa xem xong video, da trắng lên hẳn ba tông mịn màng, muốn đen lại cũng khó nhờ nằm là tía tô. Bí kíp trị sạch dạn da bằng công thức duy nhất tử nghệ Đừng để vết dạn lâu ngày sẽ vô cùng khó chữa, áp dụng ngay cách đơn giản dưới đây để đánh bay những vết dạn da xấu xí chỉ trong một nốt nhạc nhé. Dạn da là vấn đề lớn nhất mà các chị em hay gặp phải. Đặc biệt theo một nghiên cứu, có đến 80% phụ nữ khi mang thai đều bị dạn da gáy thăm. Vết dạn tuy không ảnh hưởng đến thai nhi hay sức khỏe mẹ bầu nhưng lại làm cho da mẹ trở nên xấu đi nhiều. Dạn da được coi là một trong những căn bệnh về da khá khó chữa, nếu để lâu sẽ rất khó điều trị mà chỉ mờ đi theo thời gian. Vì thế cách tốt nhất là phòng hơn chống. Không cần đến các sản phẩm đặc trị dạng da, có một công thức đang được các chị em chia sẻ dần dần vì có thể điều trị rất điểm dạng da cực tốt ngay tại nhà. Đó là sử dụng hỗn hợp tinh bột nghệ và sữa chua. Hàm lượng chất dưỡng ẩm dồi dào trong sữa chua kết hợp với khả năng làm trắng, xóa mờ vết thâm trong tinh bột nghệ sẽ giúp mẹ bầu dễ dàng loại bỏ những vết dạng da xấu xí ngay tại nhà mà không tốn kém nhiều chi phí. Chuẩn bị 3 thìa sữa chua không đường, 3 thìa tinh bột nghệ. Thực hiện Trộn đều tinh bột nghệ và sữa chua lại với nhau vào một cái chén thành hỗn hợp đồng nhất. Bạn làm ướt vùng da cần điều trị dạn bằng nước ấm, sau đó nhẹ nhàng thoa hỗn hợp nghệ sữa chua lên, massage vài phút nhẹ nhàng để hỗn hợp thẩm thấu vào da, chú ý tránh để nghệ dây ra quần áo. Sau 15 phút, bạn tắm lại với nước sạch. Ngay từ lần đầu tiên, bạn sẽ nhận thấy kết quả rõ rệt. Các vết dạn mờ dần đi, vùng da dạn cũng mềm mại, mịn màng và săn chắc hơn. Ngoài ra, cũng là nghệ, cũng có một công thức điều trị dạn già cực kỳ hữu ích mà chị em có thể áp dụng, đó là rượu nghệ. Bạn dã nhuyễn, nghệ tươi, sau đó ngâm với rượu trắng có nồng độ 20 độ trong 4 đến 5 ngày, sau đó dùng hỗn hợp này để massage vùng da dạn. Để tránh gây tác dụng phụ, khi dùng hỗn hợp này, bạn chỉ nên massage 1 đến 2 phút vì hỗn hợp rượu có nồng độ nên rất dễ gây rát, nóng và da sậm màu. Thực tế, dạn da không chỉ xảy ra với mẹ bầu sau sinh mà còn có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhất là ở lứa tuổi dậy thì. Những vị trí dạn da thường gặp là bụng, đùi, bẹn, hông. Vì thế điều quan trọng là duy trì chế độ ăn uống khoa học, bổ sung nhiều nước, ăn nhiều rau xanh và hạn chế tối đa tình trạng tăng cân đột ngột nhé. Chúc các bạn luôn xinh! Bạn vừa xem xong video bí kíp chỉ sạch dạn da bằng công thức duy nhất từ nghệ.